với lại em hay ngủ nướng sợ ếch nhái sợ ếch nhái gì <laughs> em sợ ếch nhái hả dạ thằng lằn nữa em sợ loài con bò gì sát kinh khủng không? em sợ đang, đang nằm trên tivi mà thằng lằn gớt xuống cái là bung chạy á trong mà <laughs> điểm mạnh của em thì à, em là như là em làm được việc nhà hết em à, biết nấu ăn tốt à, em không có hút thuốc tốt dạ công việc thì em à, chủ động làm mọi thứ hiện tại giờ là em làm tự do luôn làm gì em em làm ngày điện nhưng mà em lãnh làm tự do luôn à rồi còn điểm yếu là gì điểm yếu em thì à, em là người sống tình cảm hay chạy ngoài đường mà thấy người ta vui vẻ hay khóc bất chợt lắm khóc bất chợt luôn dạ hả? là tự động rớt nước mắt là mình kìm không có được với lại em à. hay ngủ nướng sợ ếch nhái sợ ếch nhái gì em sợ ếch nhái hả dạ thằng lằn nữa em sợ mấy con gì kinh khủng không? em sợ đang, đang nằm trên tivi mà thằng lằn rớt xuống cái là bung chạy á nhưng mà trời rồi còn bên đây mình ờ, em giới thiệu một chút điểm mạnh và điểm yếu của mình đi dạ thì ờ, điểm mạnh của em á thì em cũng là người ờ, khá là cởi mở hòa đồng và là người có trách nhiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống biết quan tâm chia sẻ với mọi người thích làm việc thiện À, và còn điểm yếu của em á thì em cũng tự thấy là mình cũng uh, nhiều khi mọi người cũng hay nói là hơi hiền và hơi nhát một chút xíu uh, và nó cũng hơi nhạy cảm có nghĩa là em cũng uh, thuộc tiếp người là hơi cảm xúc uh, một chút xíu chào em bên nhà gái thì uh, đã một Mình lần nghe nói đó là có uh, một cô con gái đây đây dạ. à, nãy giờ thấy mẹ ra quá. là mới tỉnh táo đó trời à, mấy, ơi ờ, bé mấy mấy tháng rồi bé mấy tuổi chứ hai tuổi rưỡi hả ba tuổi ba rưỡi. tuổi ừ. à bây giờ bé ở với mẹ còn nhà trai em Được. có ngại về cái ờ, việc bạn gái bên đây đã đã gãy đổ một lần và có một đứa con không dạ em cũng không có ngại vấn đề đó chị tại vì bản thân em cũng đã một lần rồi chị đã đã có con chưa dạ có bé gái 10 tuổi chị Bây giờ đang ở với ai? Dạ đang đợi với em Hôm nay cháu có đi không? Dạ cháu có đi ngồi dưới Ồ vậy hả? À, chương trình này bé cũng suối đi À <laughs> dạ. à Bé nói dạ. sao mà suối? Bé nói ờ, thấy chương trình này hay Có mấy chú mà thấy mấy chú kỳ quá để à, ba được hơn nhiều phải ba đăng ký thi đi <laughs> Vậy đó hả? Dạ Con con có muốn có em gái nữa nữa không? Dạ có Vậy con có thương em không? Dạ thương Con nhìn em bé kia con có thấy thương không? có vậy hả nhìn nó thấy thương quá ha nãy giờ nó lờ đờ nó buồn ngủ vừa thấy mẹ nó ra nó nó tươi như là cái bông mà được tưới nước vậy đó à. vậy là cũng uh, nhưng mà ly hôn lâu chưa em ly hôn nếu mà chính thức rồi được 3 năm nhưng mà cái thời gian mà giống như là không có tình cảm nhau chắc cũng khoảng sáu bảy năm em lấy vợ mà lấy kiểu lấy giống như là mình thương quá mà vợ em cũng thương em á ok ừ. để cho anh qua anh thăm nhà gái cái coi ừ. tình hình thế nào nha dòm cái món ăn bánh kem liền á thấy không <laughs> em là với ông xã là chia tay lâu chưa ừ, hai vợ chồng em trước đó là ừ, chia tay cũng rất là sớm là khi mà bé mới có ờ, được khoảng hơn 2 tháng tuổi á là tụi em cũng đã ừ, đã chia tay với nhau ừ. thì ờ, nếu mà tính ra thì cũng đã hơn cũng 3 năm rồi bây giờ em muốn có một muốn một cái người lý tưởng của em như thế nào mẫu người lý tưởng là em trong ờ, em thích nhất là anh quyền linh với trấn ờ, thành á à, có nghĩa là em thích một người à, đàn ông chững chạc có bản lĩnh bởi vì biết yêu thương và em thấy ở anh linh là là có được những cái điểm đó và em rất là thích em rất là thần tượng ở nghệ sĩ chấn thành á là em thích là bởi vì uh, chấn thành là một người rất là bảo vệ vợ của mình và rất là hài hước bởi vì trong cuộc sống mà em nghĩ là uh, đôi khi á, mình nên có những cái hài hước với nhau thì là khiến cho cuộc sống nó thú vị hơn cảm ơn <laughs> đã khen anh thực, thực, chất thì trong cuộc sống cũng vẫn còn anh vẫn còn rất nhiều khuyến khuyết khiếm khuyết rồi bây giờ em muốn à, hình mẫu trong suy nghĩ của em như thế nào mong muốn à, không gì hơn thì bạn nữ là những người là kiểu chuyện có nhân cách sống là được à, còn mọi thứ lại là để em lo tại vì em là cũng sống hài hước tại cuộc sống nó làm em buồn thôi thực ra em là con người hài hước Đừng buồn em ơi dạ. em nghe bài hát buồn <laughs> làm chi em ơi dạ. hãy vui lên dạ. bây giờ thì à, mình hỏi ý kiến người thân xong rồi cho hai người gặp mặt nha Đúng. À, xin chào à, cô ạ thấy gái à, xinh xin dễ thương quá chú Tình Ninh à, thân yêu dạ. thần tượng đấy dạ, cảm ơn cái thứ hai là chào à, à, chị hồng vân các cháu lớn cả rồi thế thì tùy duyên các cháu bố mẹ thì đều muốn các con là hạnh phúc cả bạn trai ừ. bên đó thì như thế nào thì trước tiên thì thấy chú cũng chân thành nhưng mà còn như thế nào thì ừ, còn để tệ thời gian rồi em gái có ý kiến gì không chào à, chị hồng vân anh huyền linh và chương trình bạn muốn hẹn hò em thì cũng là bạn của phương em thấy là anh cũng là một người à, đã qua một cuộc hôn nhân rồi thì em thấy anh cũng là một người chân thành hy vọng là cả hai sẽ hiểu nhau hơn đó là những điều chị sẽ rồi cảm ơn em rồi cảm... Ồ, là bên đây là chị có đi với à, con thôi hả có à, đi với ai không gái. bên có bên à, có bạn thân 15 năm à có bạn thân 15 năm nữa hả à rồi, rồi bạn bạn nói chút xíu gì bạn đi gái cho chút xíu ý kiến đi dạ em chào anh Quyền Linh à, chị Hồng Vân và quý vị khán giả ở đây À, em là bạn của Huy cũng à, từ thời cấp 3 đến giờ. Từ ban đầu rất có thiện cảm với bạn bạn bạn nữ này. Không phải là mộc nha, nhưng nhìn bạn giản dị, có có thể là hội đủ những cái yếu tố của một người phụ nữ à, biết chăm sóc gia đình. Huy à, rất là hài hước. Tụi em à, chơi với nhau tới tính thời điểm này là 17 năm. À, Huy là người chủ động, cho nên là tụi em tin vào Huy. Dạ. Rồi, con gái nói vài câu với cô đi em nói vài câu với à, chào bé thì à, hôm nay à, rất là vui bởi vì cô cũng có một bé gái à, thì à, cô cũng rất là thương bé tại vì à, bé của cô nó cũng à, nó đang cũng bị bỏng á nên là cái tình thương của cô dành cho bé nó sẽ rất là nhiều thì con cũng là con gái thì à, cô cũng nghĩ là cũng có thể là chia sẻ được nên là cô cũng để cô cũng hơi bị cảm xúc á nên là cô cũng không có <laughs> biết là nói gì nhiều tại vì à, bé bé của em á thì ờ, năm ngoái thì cũng bé cũng bị bỏng nước sôi á thì cũng khá là nặng hiện tại á, là cũng đỡ nhưng mà cũng đang còn điều trị sẹo à, con có thích cô không dạ có vậy hả thì con nếu mà được thì con mong là ba và cô cho nhau cơ hội Trời vậy hả con coi à. em tội nghiệp ghê không con con qua con con con vuốt em cái đi gái xinh rồi quá à. đó con hỏi đi à. em mấy tuổi nè em tên gì nè coi cái vết bỏng của em có đau không em mấy tuổi rồi tên gì em tên gì tên gì ạ tên gì ạ rồi giờ à. thấy là vui vẻ rồi đó ừ bắt đầu hai bạn sẽ gặp gỡ với cùng trao đổi nha mở rào vào đi Huy Chào em Rồi dạ, anh đứng lên mình nhận quà đi cơ Nhận xong đi rồi em ờ, em ấy. Anh có hai món quà để tặng em Dạ em cái, cảm ơn anh Cái này là hai cha con cùng làm Dạ em cảm ơn anh nhiều hai cha con khéo tay quá à. rồi, rồi giờ là ý em sao là ở trên cái chòi này hay gì <laughs> hai vợ chồng cố gắng ờ, coi như gom tiền xây cái chòi trên cây hả dạ anh đó là hay không có cẩn thận trong cái vấn đề đi đi á anh hay về anh hay quên cái áo mưa lắm mà thành phố Hồ Chí Minh từng gần vào mùa mưa rồi ừ. nên anh muốn là em có áo mưa lúc nào cũng để trong cốp xe rồi đất dạ, ơi cảm ơn anh nhiều anh chu toàn quá anh ơi dạ đây của đây tình yêu mới quen tặng áo mưa nha <laughs> dạ còn đây là một chậu cây sen đá cho dù đó là tình bạn hay là tình yêu thì nó cũng đều có một cái gọi là gắn kết và lâu dài à, em cảm ơn dạ cái ưu tiên trước mắt của ờ, em á nếu mà anh với em đến với nhau thì chủ yếu là đo hai đứa nhỏ trước còn nếu mà kinh tế nó ổn định thì cái chuyện nó nó sẽ tự nhiên nó đến thôi là chắc chắn phải có thêm một đứa nữa thì em, em thì em cũng nghĩ như vậy tại vì hiện tại thì ờ, khi mà chăm sóc ờ, hai bé thì cũng phải đã phải thiếu thốn tình cảm và đặc biệt đó là bây giờ thời buổi thì kinh tế thì mình cũng phải đặt về cái vấn đề mà kinh tế để lo cho con được tốt nhất à, anh tự nhận thấy mình có phải là người nóng tính không ạ không anh không có nóng tính khi mà vấn đề mà ghi lộn với với em hoặc với ai đó thì anh sẽ lạnh cái chỗ khác anh không bao giờ to tiếng à, anh có nghĩ mình là người gia trưởng không anh <laughs> không ừ. anh không có anh không có gia trưởng ừ. thì ở nhà anh rất là hiền là hiền tức là ví dụ ở nhà là vợ quyết hết hả anh hay sao dạ đúng rồi vợ quyết hết <laughs> thôi dạ vợ quyết <laughs> dạ em nghe chỉ dạ rồi làm biết chốt hạ luôn rồi đó thì chắc thì chỉ có chủ nhật thứ bảy là là thời gian anh có thể anh đi được nhiều ừ. ngày thường anh phải tập trung đi làm công việc của anh là có phải đi công tác xa hay là đó anh không giờ làm cố định một chỗ ví dụ công ty anh ở quận 12 thì anh làm tất cả thành phố và có thể là đi tỉnh nữa công việc thì ờ, của em thì cũng ờ, cũng khá là bận rộn nhưng mà em vẫn ờ, em vẫn muốn muốn dành thời gian á là để phải cân bằng được cái việc mà công việc với lại là cái việc mà chăm sóc con cái nên là em cũng mong một người là cũng biết cân bằng lại cái công việc của mình để mình có thể dành thời gian tại vì nếu mà khi mình bước tiếp một bước nữa thì mình cũng nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn tiến ừ. tới nắm tay cô gái nào dạ em chào anh à chúng ta giao lưu chút xíu âm nhạc cho nó nhẹ nhàng cùng nói chuyện đi huy Ờ, nhà em ở đó em có hay uống ờ, cà phê hoặc là sáng chủ nhật rồi em có hay ờ, đi qua đâu khu gần ờ, gò dấp đâu không à, dạ cũng ít là chủ nhật thì thường là về thì cũng ờ, ở nhà nghỉ ngơi chăm sóc ờ, con cái hoặc là cho bé đi chơi Thực ra thì em cũng không phải là người quá đảm đang Nên em phải nói trước chứ không anh nghĩ em đảm đang quá về là Ý là mình cũng sẽ có những cái mà mình cũng ờ, sẽ không có chu toàn hết được à, Bởi vì công việc của em là marketing cho nên nó cũng sẽ thiên về sáng tạo Và nhiều khi nó cũng áp lực, cũng stress thì à, Nên là thỉnh thoảng sẽ có những lúc là em sẽ ờ, cũng ờ, hơi khó chịu trong người á mong là những người nào hiểu thông cảm và có thể chia sẻ được À, trước khi đi thì gái cũng dặn nếu ờ, chú quyền linh có nói ba hát thì nói ba đừng có hát ba hát dở lắm ba đừng có hát ba hát dở lắm sao nói thì con chú đâu đáng sợ đến tới đâu à coi nghe ba con hát này nha tình yêu có tình yêu à, hát không anh thì hát không hay lắm nhưng mà lên đây anh hát đời bao buồn vui ngày tháng đưa ta về đâu người ơi tình yêu đó riêng cho em một đời mãi không quên bài hát dân em mối tình khát khao đời bao giông to đời nhiều trống gai anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời sức để có thể cảm nhận trái tim mình thật sự rung động chưa nếu chưa thì không cần bấm nào một hai ba hết thời gian ơi bấm một lượt mới ghê chứ vỗ tay con ơi chính thức bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó không luôn cưng bác cho con bác cho con phép em <laughs> cho con phép bác cho con giấy phép dễ thương Tốt.